Né hai cô gái bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông tài xế container lao xuống kênh, vào khoảng 6 giờ 42 phút sáng ngày 5 tháng 8 trên đoạn đường 39A đoạn qua khu công nghiệp Thăng Long 2 thuộc Yên Mỹ, Hưng Yên đã xảy ra vụ va chạm giao thông. Hai cô gái không đội nón bảo hiểm khi di chuyển trên đường gặp phải cảnh sát giao thông di chuyển trên đường bất ngờ gặp phải cảnh sát giao thông đang đi trên đường ngược lại. Né hai cô gái bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông, tài xế container đánh lái né hai cô gái xe container bị lao xuống trên rất may lúc đó không có xe trên đường và không gây thiệt hại cho người, khiến dân tình ngao ngán hai cô gái.